Chào các bạn, hôm nay mình lại quay lại với một sản phẩm rất quen thuộc của bên mình Cái sản phẩm đó là Honda City uh, Honda City hiện tại mình đang mua hơi bị khó hơn một chút so với thời điểm trước Thời điểm trước mình mua về khá là nhiều, bây giờ thì mình mua chậm hơn do nhiều lý do uh, Các bạn có thể biết rồi, uh, xe mới đang khan hiếm do cái sự thiếu linh phụ kiện Thiếu các vật liệu bán dẫn để sản xuất xe Ờ, rất nhiều yếu tố về uh, chính trị, về chiến tranh, về bệnh dịch đã ảnh hưởng đến rất nhiều quốc gia, trong đó có Trung Quốc, có châu Âu và cái chuỗi cung ứng các thứ ABC. Đấy, à, nói nói rộng rộng nói vui vui là như thế, tức là nó ảnh hưởng đến rất nhiều chấm việc bình bình thông nhau ấy, là một bên giảm, một bên cũng giảm theo, một bên tăng, một bên cũng tăng theo. Vì đấy lý do tại sao mà xe bây giờ hơi hiếm và các bạn có thể thấy là uh, giá xe nó có xu hướng nhỉnh hơn, nhích hơn một chút so với cả trước đây cũng như là uh, việc xe mới không còn hỗ trợ thuế nữa trong thời gian tới nó sẽ tác động đến cái việc là giá xe nó sẽ quay trở lại với cả uh, thực tế của nó ban đầu và nhiều khi các bạn phải chạy thuế tức là chạy trước nó để các bạn mua được cái xe có mức uh, thuế hấp dẫn hơn và uh, đỡ chi phí hơn đó, đó là một vài cái thông tin chia sẻ kênh của mình thôi Nên ngày hôm nay mình quay lại với cái việc chính của mình đó là uh, giới thiệu các bạn một chiếc xe đã qua sử dụng Honda City 2019 bản top chạy được khoảng uh, à, 3 vạn biển thì uh, biển uh, tỉnh nha các bạn không sao cả nếu các bạn mua về thành phố mình cũng sẽ giảm giá các bạn để các bạn có thể uh, uh, các bạn có thể có một cái mức giá phù hợp để các bạn đăng ký đăng kiểm và sang tên chiếc này đây là Honda City Top 2019 chạy ra 3 vạn nhá màu sơn là màu ghi bạc thì em nhìn qua ờ, sơn của xe thì mình nghĩ là nó đạt được khoảng độ 80% ờ, hoặc là 85% ừ, đi bởi vì hôm trước ờ, về này có một cái vài vết xước ở bên hông bên trái á, mình đã đem đi mình chỉnh sửa lại mà mình có đánh bóng và dọn dẹp lại cơ bản là như vậy thôi Honda City trong con số của mình mình giới thiệu rất nhiều rồi rất là quen thuộc máy 1.5 trong cái phân khúc hạng B này thì Honda City là một chiếc xe đáng mua trẻ hợp lý mình bán khá là nhiều City cho anh em trẻ tuổi mua xe lần đầu những người mua xe lần đầu khá là thích chiếc này trong cái tầm tiền khoảng độ 495 à, triệu mình đang để giá chào chiếc này là 495 triệu nha nó sẽ không đụng hàng Vios không đụng hàng với cả uh, Accent không đụng hàng với cả Soluto chắc chắn là không đụng hàng bởi vì uh, City nó là dành riêng cho một một vài đối tượng khách hàng nhất định ví dụ như là trẻ uh, chạy gia đình uh, thích uh, cảm giác lái phấn khích hơn một chút cần một cái sự bền bỉ uh, tin tưởng đó thì đấy là một vài giá trị của xe Ờ, những người chạy Vios thì nó, họ hướng đến cái giá trị khác họ cần một cái xe nó có tính gọi là bền có độ bền cao và không cần phải uh, thời trang cũng không cần phải hay chạy hay lắm thì họ có thể chọn Vios hoặc những người chạy dịch vụ chạy kinh doanh uh, taxi chẳng hạn họ rất là thích Vios đó đó là vài cái giá trị riêng của từng cái xe đem lại mình đã bán tương đối nhiều chiếc xe city rồi thì mình thường nhập về những cái xe có chất lượng tốt và có thể đảm bảo cho mọi người về cái tính pháp lý cũng như cái sự an toàn về khung gầm và máy móc bảo hành trong cái giai đoạn từ 3 tháng đến 6 tháng đến từng cái chi tiết và từng bộ phận của máy đó những cái chi tiết quan trọng thôi còn về xước hay lốp thì mình không không bao giờ mình bảo hành cái đấy cả hao mòn tự nhiên mà đúng không ok mời các bạn đi qua vòng vòng một tí chúng ta có cái phần ờ, dàn kính có rồi nhé các bạn muốn tìm hiểu thông số kỹ thuật thì các bạn ờ, xem lại các clip của mình hoặc là lên mạng xem thêm đó, lốp dự phòng vẫn còn ờ, camera chiếu sát giúp anh cái lốp dự phòng này và cái bộ sửa lốp bộ kích lốp vẫn còn đó ví dụ như bản tốt thì khác với các bản thông thường ở cái điểm đó là có ghế da này điều hòa cảm ứng này rồi à, gì nữa nhỉ à, túi khí này loa này và đèn led phía trước là đèn ờ, đèn full led đó đó một số yếu tố khác biệt Đấy, mời anh em xem qua quả lốp của cái này ừ, lốp là lốp 18 lốp 18 nhưng tuần cuối của tuần 18 tức là nó cũng là coi như là lốp xe 19 theo xe đấy đây là da này bộ da nhá tay lái đây mới không có vết bóng đó những người anh em ờ, mua xe cũ cần số mấy cả à, tay phanh mọi thứ còn mới bộ da còn tốt trần xe sạch căn bản là như thế anh em à, mua xe cũ sẽ hay quan tâm những cái này và mình đảm bảo cho anh em là những cái này còn nguyên bản thảm sàn thì lên thêm rồi đây còn lên thêm thảm thảm sàn ở à đây có mảnh Zstech nhá, mảnh Zstech này cũng tương đối có giá trị đấy nhá, 10 15 triệu một cái đấy nhá, thậm chí còn hơn nếu như anh em trang bị các màn Zstech xịn. Đây chiếu sát hộ anh cái màn Zstech này. Màn Zstech này sẽ kết hợp với cam lùi. Đó. City thì uh, thông số về cái uh, thông tin của xe nó cũng đơn giản à, đối với cách xem khoang máy của CT nó cũng tương đối đơn giản bởi vì ốc chi tiết ốc trên máy rồi là những cái chi tiết quan trọng của xe đều được à, đánh dấu các cái uh, kiểm kiểm soát chất lượng ấy khi mà nó bị tháo rời ra thì nó sẽ mất cái dấu ốc này và rất là dễ quan sát khi mà nó bị vặn ra và mình đảm bảo cho các bạn là cái độ nguyên bản của uh, khoang máy mình sẽ hỗ trợ các bạn đi kiểm tra các đại lý chính hãng những chỗ gần nhất có thể các chỗ các bạn các bạn tin tưởng thậm chí đem ra ngoài hoặc đem thợ đến em những người có chuyên môn đến để ờ, thẩm định xem cái khoang máy nó bị va chạm hay chưa thì rất là welcome các bạn thôi bất kỳ đâu các bạn muốn ờ, đưa đến hàng trăm khách hàng đi <laughs> xem rồi nên là chẳng có gì phải ngại cái thứ hai nữa là hôm nay mình sẽ làm một clip đi check xe của của khách hàng của cùng với khách hàng tại một tại một chỗ mình sẽ làm cái clip đấy cho các bạn xem bởi vì thứ trước mình đã làm rồi và nếu như mà các bạn hãy xem clip đấy của mình nhé dạ, đưa khách hàng đi check xe tại hãng đó đó ok cái clip này đến đây là là kết thúc 300 à, à đâu 495 triệu cho một cái xe đi khoảng độ 3 năm chạy đá vạn 2019 bản tốt đó, chạy tiết kiệm xăng nhé máy 1.5 rất tiết kiệm xăng rất là hợp lý cho các bạn trẻ tuổi cảm giác lái thích thú đó